Trước giờ tôi không phải là người chỉ biết nhìn tiền Nhưng có một câu nói Chắc các người cũng nghe qua rồi Tiền không phải dạng năng Nhưng không có tiền là không có làm gì được cả Cái này con đồng ý Cho nên sao Cho nên Châu Dân Cô phải trả tiền cho cặp đệ Để nó bảo vệ cho bí mật của cô Vì thiên tiêu Thêm tiền phòng tiền ở Con cũng có thể hiểu được Nhưng mà bí mật cũng cần tiền sao Vậy có phải là quá đáng lắm không Mẹ Mẹ đừng trách con ra chủ ý bậy Con không lấy tiền này đâu Nếu con không cẩn thận nói lỡ miệng Còn lấy tiền ông trời sẽ phạt con đó Lôi cặp đệ à Lôi cặp đệ à Con có phải con bị mỡ heo che mắt rồi không Cô trường mẹ dùng cái kim khâu cái miệng con lại đó Thì ra lôi cặp đệ cũng muốn lấy tiền để chặn cái miệng Tôi đã nói rồi Có tiền có thể sai quỷ say cối Cô nói đi cũng bao nhiêu tiền Mới chịu giữ bí mật giùm tôi Không nhiều mười lượng Mẹ à. Bây giờ mẹ không còn để ý đến mấy chục gan tiền nữa hả Mở miệng ra rồi mười lượng Cặp đệ Có phải cô lấy tiền Thì sẽ không bán đứng tôi không Mẹ Mẹ muốn ép chết con sao Bỏ đi bỏ đi bỏ đi Tôi mặc kệ hai người nói gì Tôi ra ngoài hít thở Được Đi đi đi Châu Dân Đừng chê cười gì thiên tiêu Đều tại cặp đệ Cái miệng của nó không giữ kín được đâu sẽ có ngày lộ bí mật của cô ra ngoài Cô cho nó tiền là cái áp lực cho nó Dì lo nghĩ đúng lắm Con về phòng lấy tiền Không gấp đâu Tào Thiên Tiêu ta không phải người thấy tiền là sáng mắt đâu Đa tạ dì Thiên Tiêu Vậy con đi lấy tiền Tiểu thơ Tiểu thơ <laughs> Dì Thiên Tiêu có thấy tiểu thơ ở đâu không Cô bị tráng cắn rồi sao Sao lại sợ như vậy Đang ở trong phòng Cảm ơn dì Mười lượng Tiểu thơ Tiểu thơ Mau đi thôi Sao vậy Em bị lão gia phát hiện ở trên đường Đang dẫn người đuổi qua đây đó Vậy chúng ta đi Được rồi được rồi quan gia Đại giá quan lâm Xét Sao vậy, sao vậy Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tôi đâu có phạm pháp Bà đừng sợ Thành thật nói cho ta biết Có giấu ai trong nhà không Nói ra có thưởng Có thưởng Thưởng bao nhiêu hả Quả nhiên là bà giấu cửa trong nhà quan gia Ông không thể tùy tiện vu khống tôi Vậy ta hỏi bà Lúc nãy có phải có người chạy vào nhà của bà không Bà nghĩ vậy gì đó Thành thật trả lời ta Bổn quan Tha cho bà một mạng Quan quá Quan quá Đại nhân à Ông là quan lớn như vậy Quan phụ mẫu mà Sao ông có thể du khống cho dân nữ chứ Đúng không Mọi người đều biết tôi là một quả phụ Trong nhà tôi còn giấu người Tôi sẽ lấy cái chết Lấy cái chết được rồi Để chứng minh sự trong sạch của tôi Bà mau thành thật khai báo Nếu không nói Dẫn về Đại hình chờ đợi Đừng mà Đừng mà Buông ra đi Được rồi Tôi Tôi nói thật Lúc nãy Tôi ở trong đại sảnh Đang hát tiểu khúc của tôi Sau đó Ông cũng thấy rồi đó Sân nhà tôi lớn như vậy Thì dù có 10 người vào đây Đừng nói là một người Có trốn tôi cũng không biết có đúng không Báo cáo tướng quân không tìm thấy gì cả Ông xem đi, ông xem đi Tôi đã nói không có rồi Không có tức là không có Tướng quân Nhưng mà phía sau có một thông đạo Nói Thông đạo dẫn đi đâu Không phải là đường sao sao Đi Trực tiếp đi ra mặt đường quan gia đi thông thả Có rảnh đến uống trà Tôi hát cho ông nghe nha Nhớ kỹ Phát hiện ai khả nghi Mau báo cáo cho ta biết Thưởng 50 lượng Tôi biết rồi, tôi biết rồi Nè, biết rồi Đi thông thả Châu Dân Nó nữ cải nam trang Có vấn đề lớn Làm không tốt Mình còn mang tội danh che giấu tội phạm nữa Rốt cuộc nó là nhân vật gì chứ Còn đáng giá 50 lượng Thì dù lực tung cả trứng quan hỷ này Cũng phải dẫn nó về đây cho ta Dạ Tiểu thơ Lão già đi rồi Có phải chúng ta nên trở về không Dĩ nhiên là không được rồi Tại sao Sợ gì thiên kia bán đứng chúng ta sao Đây không phải vấn đề có bán đứng hay không Cha ta phát hiện ra em Theo em tới tiêu cục Thì chứng minh chỗ này không còn an toàn nữa Vậy làm sao đây Tiểu thơ Chúng ta cũng không thể ngủ ở ngoài được Ít nhất còn chưa thể về được Chúng ta chia nhau tìm một nơi trốn trước Sau đó đợi lúc trời tối mới trở về Tiểu thơ Em sợ lắm Em xin cô Cho em đi chung với cô đi Không may người của cha ta còn chưa giải tán Hai chúng ta ở chung với nhau giống như con kiến ở trên dây vậy Bị người ta chú ý không nói Còn liên lụy lẫn nhau nữa Vậy nhớ kỹ Lúc trời tối chúng ta tập hợp trước con hẻm Em đi trước đi Tiểu thơ Tiểu ma qua Lau khô nước mắt của em Thẳng lưng lên Đi Đều tại miệng mình lớn không giữ được bí mật Mình cũng muốn nói với Trần Tam Lục Mình là một cô nương Mình có nói sao Mình bị cắt lưỡi cũng không có nói Đây không phải giữ bí mật thì là gì Nguy hiểm Nguy hiểm Nicolasi Cậu nhìn lén sao không có không có Cậu Cậu Đồ gì mà thúi vậy Dây chuyền tỏi này Không có xong chết yêu ma quỷ quái Nhưng lại xong tới quỷ tử Tây Dương Nguy hiểm Cậu có hiểu không Cái gì Một chân Tôi nói là nguy hiểm Nguy hiểm Cậu có hiểu không Thì ra người Tây Dương Các người gọi nguy hiểm là một chân Một chân Một chân Một chân Chỗ này quá nguy hiểm Tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi Một chân Cậu vẫn y như cũ Cũng không hỏi sư phụ làm sao tới trấn quan hỷ này Sư phụ Sao huynh lại tới trấn quan hỷ vậy Có phải gì Tới khắp nơi cũng không tìm được trà không Uổng cho tôi Khi gặp mặt thì tặng đồ chơi Tây Dương cho cậu Cậu không có chút tình thương nào cả Vậy sư phụ Lần này huynh có đồ chơi Tây Dương gì Xem thử tôi có đồng tình với huynh không Tôi cũng lâu rồi không có đồ gì tốt Cái này không thể cho cậu được Đây là vô mắt duy nhất của tôi Không được lấy đi Thú chết, thú chết là cái gì Lô cặp đệ, trả cái này cho tôi có được không Đó là sự liên hệ cuối cùng của tôi với quê hương Mỗi khi nhớ nhà Tôi đều nhờ nó để an ủi tôi Thúi quá không Không Bảo bối của tôi Là bảo bối của hắn thật à Mình phải tìm giùm hắn Mấy người đó là ai Chủ nợ Nicolasi Huynh từ từ tìm phân chó của Huynh đi Mẹ tôi gặp nguy hiểm Tôi phải đi cứu bà ấy hơi giống một chút Đứng lại Thời tiết hôm nay thật tốt Mưa thuận gió hòa Mau mau mau Mụn nhọt Đó không phải là Châu Hiền Đệ sao Phải Hắn ở đó làm gì Không biết nữa Đi Đi xem thử Sao lại đẩy ta chứ Chuyện gì vậy Sao người lại đánh người Các người xem Hắn đánh tôi kìa quan già hắn đánh người Các người phải bắt hắn đi làm gì vậy Làm cái gì vậy Sao hắn có thể đánh người chứ Thật là không nói lý lẽ Mau lên mà bắt hắn lại đi Đừng để hắn chạy Mẹ, mẹ, mẹ Mẹ, mẹ à Mẹ à. Mẹ à. Mẹ đứng lên Đứng lên Mấy người đó làm gì mẹ Mẹ bị đánh rồi Cặp đệ à Sáng chút mẹ không thể gặp lại con rồi Lôi tứ hải Ông thật là âm hồn bất tán mà Ông chết đi còn liên lụy tôi nữa Mẹ mẹ đừng khóc Họ nói sao hả Họ nói ngày mai không trả tiền thì đuổi chúng ta ra khỏi nhà Không lẽ mẹ phải đến ở Amico thật sao Sao mạng của mẹ lại khổ như vậy Mẹ à khóc cũng vô dụng Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi Quả phụ mất con trai hết cách rồi Không được Nếu không được thì chúng ta đi báo quan Ai biết số giấy nợ đó có phải thật không Quan phủ Đúng rồi Mẹ đồng ý rồi à Được Bây giờ con đi viết cáo trạng Con biết được mấy chữ Còn viết cáo trạng gì chứ Hát còn nhanh hơn con có thể mướn người giết mà Con đi tìm Trần Tam Lục giết Cả đầu con đều là Trần Tam Lục Con không thể tìm người khác sao Phiền phức Để mẹ nghĩ xem nghĩ xem Tam Lục dạ. Mẹ dạ. Mẹ <laughs> Con thật sự nghĩ không hiểu Hai người đang sống Sao phải tìm người bảo vệ chứ Tam Lục à Cậu chưa từng ra khỏi cửa gian khổ nguy hiểm trên đường đi Cậu chưa nhìn thấy thôi Tam Lục Nghe lời la thúc của con đi Vậy một lát Hai người vào trước Con đỡ ngoài thì được rồi Tại sao chứ Lôi cặp đệ là bạn của con Kêu bạn bảo vệ con mất mặt lắm <laughs> Hảo tử tử cũng rất có khí phách Có phong phạm của ta năm đó <laughs> Tam lục à dạ. Mẹ dạ, Hay là đợi mọi người bàn xong Con mới vào trong cũng không muộn dạ. Đi Đi thôi Thằng nhỏ này quan phủ quan phủ cặp đệ đã nhắc nhở mình nếu mình lấy hành tung của châu dân đi giao dịch với quan phủ có phải có thể trả sạch nợ của mình không hay lắm dạ, mình phải bán nước châu dân thật sao số cuộc mình muốn hay là không muốn đây Rốt cuộc mình có muốn hay không Muốn hay không muốn đây Rốt cuộc có muốn không Rốt cuộc có muốn không Đại tẩu Ai là đại tẩu của ông Ông thấy tôi lấy đại ca ông mà Bệnh tâm thần Các người đến đòi nợ sao Lôi tứ hải nợ tiền của các người Ông ấy đang ở dưới đó Các người tự xuống dưới đồi đi Tôi mặc kệ Đại tẩu là người ở tiêu cục sao Tẩu hiểu lầm rồi Chúng tôi đến mướn bảo tiêu Mướn bảo tiêu Giả lại không trốn được cũng bị đuổi ra khỏi nhà Đợi đám khốn chủ nợ tới đây Xem ta có giết chúng không Đại tỷ, tiêu cục tứ hải chúng tôi làm ăn không tốt lắm Đó là vì chúng tôi trọng chất lượng trọng lượng Không theo đuổi thành tích, chỉ theo đuổi bản hiệu Được rồi, tôi đang muốn tìm một bảo tiêu Trung thực đáng tin như vậy Tiểu huynh đệ à, cậu còn nhận ra tôi không? Đại tẩu Tẩu quen với tiểu tiểu sư này sao Phải lần trước còn chưa cảm ơn cậu cho tốt Cảm ơn Cặp đệ Số cuộc là chuyện gì Mẹ Đây là mẹ của Trần Tam Lục Trần Đại Nương Quen biết à Vậy tình cảm tốt Tỷ tới đây tìm Bảo Tiêu Tìm chúng tôi là đúng rồi Võ công của mẹ con tôi Không phải nói khoác đâu Giao cho chúng tôi không thành vấn đề Xin lỗi tạm ngưng một chút Con làm gì vậy Mẹ Mẹ nói láo không sợ cắn trúng lưỡi sao Chúng ta luôn mình cũng không bảo vệ nổi Bảo tiêu gì chứ Ngày mai chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi Cái đánh từ trên trời rớt xuống Đụng trúng đầu mình Con đứng thẳng người cho mẹ Nhất định phải dành tới tay nghe rõ không Nhưng mẹ có hỏi Họ bảo tiêu gì không Mặc kệ nó Ở giờ phút này Thì dù bà ấy bảo vệ sư tử hay cọp cũng phải làm Sư tử hay cọp thì được rồi Chỉ sợ một thùng vàng một thùng bạc không may trên đường gặp thổ phỉ cướp tiêu thì sao đây Thò đầu ra hay rụt đầu cũng là một đau Giả lại bảo tiêu này là bàn đinh sắt bảo chắc rồi Mẹ à Mẹ đừng quên Chúng ta đang thiếu một số nợ Nếu còn thêm một số nữa Chúng ta chỉ có thể ngồi ở Amico thôi Mẹ cũng không sợ con sợ cái gì Amico không chứa mẹ đâu Hai vị Lão thân có thể thỉnh giáo tên họ của hai vị Có danh hiệu ở trên giang hồ không Danh hiệu trên giang hồ cái gì là danh hiệu trên giang hồ Danh hiệu trên giang hồ cũng không biết Còn đòi bảo tiêu gì chứ Bà ấy là tiểu lý tàn đao Tào Thiên Tiêu Tôi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách lôi cặp đệ Tôi đã biết Lần trước cậu cổng tam lục về nhà Võ công nhất định rất giỏi Cái gì Lôi cặp đệ Còn mau nói rõ cho mẹ Một lát mới giải thích với mẹ Mẹ phải lo cho đại cuộc Nghĩ cho kỹ đi Lần trước là cậu ấy đã cổng tam lục về nhà Tôi rất cảm kích cậu ấy Mời một người đáng tin cậy như vậy Tốt hơn tìm một người lạ không quen Tôi đều nghe theo đại tẩu Vậy thì mau đặt tiền cọc cho họ đi Được Đặt tiền cọc dễ vậy sao Đây là tiền cọc Mà phu nhân nhà tôi trả trước Cảm ơn nha Hai người Tốn nhiều tiền mời bảo tiêu như vậy Có thể hỏi hai người cần bảo vệ bảo bối gì không Dĩ nhiên là con trai bảo bối của tôi rồi Đi thôi thiếu gia Chính là con tôi Trần Tam Lục Bảo vệ một người sống Đại nương Bà xác định chúng tôi phải bảo vệ con trai của bà sao Phải Hai vị nhìn Tam Lục như vậy Tam Lục thấy không tự tại lắm Huynh không tự tại Tôi cũng không tự tại Kêu tôi bảo vệ Huynh Tôi không chịu đâu Có gì không chịu chứ <laughs> Là không chịu không làm việc này Tam Lục à Con và Lôi Đại Hiệp là người quen Cũng quen với Tào Đại Hiệp Mẹ nghĩ sẽ tiện hơn so với mọi người lạ Mẹ theo lẽ con không tán thành mẹ tốn tiền mời Bảo Tiêu Con là người đọc sách không có địa vị trên giang hồ Lại không có kim ngân châu báo Sao phải mời Bảo Tiêu chứ Chẳng qua mẹ và La Thúc kiên trì Nên con cung kính chi bằng tuân lệnh Nhưng mà mẹ kiên trì muốn mời lôi hiền đệ Con thấy không hợp cho lắm Tam lục thiếu gia Có phải có nỗi khổ gì không La Thúc Thật không dám giấu Tính cách của con và lôi hiền đệ không hợp nhau Con sợ sẽ không tiện cho lắm Mọn sách Quỳnh biết cái gì chứ Quỳnh không biết gì cả Quỳnh chê tôi Tôi không thèm làm đâu Mẹ à, Mẹ muốn kiếm tiền thì tự kiếm đi Cặp đệ à Thiếu gia trói lông gà trên cây đại thụ Con thật là to gan mà Con dám đi thử xem Con phải đi Lôi đại hiệp Tam lục nhà tôi không biết nói chuyện Nó không có ý chơi cậu đâu Nói đi Lôi hiền đệ Đệ đừng giận Tại hạ Tạ lỗi với đệ thì được rồi nhưng mà Lôi hiền đệ không biết võ công Làm sao bảo tiêu chứ à? Tam lục thiếu gia Cậu xem trong tay lôi hiệp cầm kiếm Sao không thể biết võ công chứ Có lẽ võ công quá cao Không dễ ra tay Có đúng không Đúng rồi đúng rồi Cặp đệ nhà tôi Trên giang hồ được người xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Võ công rất tài giỏi Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Dám hỏi lôi hiền đệ Sư phụ là ai làm thành ai cái gì Tôi làm cũng là lôi cặp đệ Thành cũng là lôi cặp đệ Không là ai cả La Thúc Thúc hiểu rồi chứ Mọt sách Cô đừng xem thường tôi Huynh không muốn tôi làm bảo tiêu Tôi cũng không muốn làm Mẹ à Con đi được rồi chứ Mẹ cũng nghe tên mọt sách rồi đó Không được Cặp đệ à Chúng ta làm bảo tiêu Tiêu có thể không bảo Nhưng không thể mất mặt Nào Chơi một bộ kiếm pháp cho họ xem đi Để họ mở rộng tầm mắt Con Đợi một chút Lôi cặp đệ Ngày mai mẹ con phải ngủ ngoài đường rồi Con nhẫn tâm sao Mẹ xin con đó Con nhẫn tiêu này đi Đợi chút nha Thật ngại quá Cặp đệ nhà tôi võ công thiên hạ đệ nhất Mắc cỡ cũng là thiên hạ đệ nhất Lôi hiền đệ biết mắc cỡ sao cái này cũng giống như lôi hiền đệ biết dùng kiếm vậy Thật khiến tại hạ nhìn bằng mắt khác Tức là không dám tin Trần Tam Lục Xem kiếm Lôi đại hiệp Đào kiếm không có mắt Cẩn thận một chút Thấy kiếm pháp vô hình vô bóng của tôi rồi chứ Trần Tam Lục Biết sự lợi hại của tôi rồi chứ Kiếm pháp của lôi đại hiệp thật là lợi hại Tôi thay Tam Lục xin lỗi hai vị Tam Lục nhà tôi Khờ khạo Nhưng người rất tốt Hai vị hay là nhận chuyến tiêu này đi Trần Đại Nương Nói thật nha Nếu là lúc trước Tôi tuyệt đối không nhận chuyến tiêu này Bà xem Phải nhận một người sống Chạy được nhảy được Không may ở trên đường Hắn chạy đi mất Vậy tôi và cặp đệ có trách nhiệm lớn lắm có đúng không? Phải đó Còn dịu dõi dương qua như vậy Mẹ à, lúc nãy con nói được một thành ngữ rồi Rất kích động Trần Tam Lục Lời huynh nói tôi cũng biết Đủ rồi đủ rồi đừng quậy nữa Trần Đại Nương Bà tin chúng tôi như vậy Vậy chúng tôi cũng rất nói nghĩa khí Chúng ta coi như giúp Trần Đại Nương đi Được Chuyến tiêu này Chúng tôi nhận Tam lục Mau cảm ơn hai vị đại hiệp đi Mau lên Cảm ơn hai vị Đại hiệp à! Nhưng mà tôi có một yêu cầu Cứ nói Muốn chúng tôi nhận tiêu này cũng được Cần phải xuất phát trước khi trời sáng Tối nay phải đi sao Phải Muốn chúng tôi bảo vệ Cần phải đi trước khi trời sáng lại không phải đi miếu hội Sao phải gấp vậy chứ Thứ tôi không thể nghe theo Có thấy không Chúng ta bảo vệ hắn Giống như cầu xin hắn vậy Dương bác dễ làm khó chịu nhục Con không muốn làm đâu Hai vị đại hiệp Thật ra đi sớm đi muộn cũng là đi Thì dù đi trước khi trời sáng cũng được Nhưng mà chúng tôi còn phải chuẩn bị lương khô đi trên đường Lúc này e là hơi gấp gáp Đại tẩu Đồ cần dùng đi trên đường Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi Xe ngựa cũng có rồi Lão La Sao phải đi gấp vậy Có phải lưu danh có vấn đề gì không ờ, Không có không có Tẩu đừng hiểu lầm Có lẽ là vì lòng nhớ con Tôi và Tam Lục đi sớm về sớm Tẩu và Tam Lục Không phải cũng có thể sớm ngày đoàn tụ sao Nhưng là thúc à Mời họ làm bảo tiêu Có khác gì không mời chứ Tốn nhiều ngân lượng như vậy Thật sự Hai người này khó gánh trách nhiệm Nhưng chính vì sự nhanh nhạy của họ trên đường đi Mới không có ai chú ý chúng ta Chúng ta mới có thể thuận lợi bình an Đến chỗ mục đích được Vẫn là ông suy nghĩ chu đáo Đều là người quen Trên đường đi tôi cũng yên tâm Phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi Trên đường đi Một phụ nữ Một tiểu nhân <laughs> Đi thôi <laughs> Không không không Tối nay không thể đi Còn sao vậy lại sợ gân nào không đúng sao Mẹ, mẹ quên rồi sao Trong nhà còn có châu dân và tiểu ma qua Mẹ ngoài thu tiền phòng của người ta ra Sáng nay còn đòi người ta thêm 10 lần để giữ bí mật Người ta còn ngoan ngoãn cho mẹ Mẹ còn không ngại bỏ người ta ở nhà Đi một mình chứ Đúng vậy Được rồi Bây giờ mẹ sẽ đi với nó Kêu nó tìm chỗ khác Dừng chân đi Không may người ta không có chỗ ở thì sao Mẹ nhẫn tâm nhìn người ta đi một mình hả Tập đệ à Tuy mẹ con không phải người xấu nhưng cũng không tốt đến nỗi Luôn bản thân sắp chết còn phải đi cứu người Được rồi, mẹ nói thật cho con biết Mẹ muốn đi báo quan chuyện Châu dân ở nhà chúng ta Kiếm một số tiền thưởng vượt qua khó khăn Nhưng mà nhân nghĩa đạo đức đã cản mẹ lại Nên ông trời mới ban cho mẹ chuyến tiêu này Nếu bây giờ dẫn gì châu dân đó mà không kiếm tiền này Không chỉ mẹ không đồng ý Luôn ông trời cũng không đồng ý đâu Tên mọt sách này có lai lịch gì Thấy mẹ con họ rất nghèo Có quản gia Lại còn có tiền mời bảo tiêu Trọng điểm đến rồi Không phải con thích Trần Tam Lục sao Mẹ à Lúc trước á, mẹ còn chơi hắn nghèo Xem thường hắn Mẹ thật là nhìn lầm rồi Cho nên cặp đệ à Dựa vào điểm này Còn có bò cũng phải bảo vệ chuyến tiêu này cho bằng được Sau sư phụ lại đột nhiên bạc vô âm tính Mắt thấy cao cúng soái sắp mắc bảy, Sau này mình phải làm sao đây Cứu tôi với Cứu tôi với Cứu tôi với Châu công tử Châu công tử Châu công tử Châu công tử à ờ, Đừng khóc nữa mà Ngoan Mẹ Nếu có một ngày Ba tỷ muội chúng con thất lạc nhau Phải làm sao đây Nhà đầu ngốc Cả đời này ba tỷ muội con không lạc nhau được đâu Tại sao Nhũ nương qua đây Đừng khóc đừng khóc Phu nhân Con xem nè Nốt ruồi son giống y như con Phải đó Nguyệt Nhi mụ mụ con cũng giống như con Con xem nốt ruồi đẹp biết mấy dưới chân của tình muội muội con cũng có một cái như vậy nè muội là dân muội muội của ta sao là muội sao cha mẹ ai là cha muội ai là mẹ muội Đừng bắt tôi Đừng bắt tôi Tỉnh lại đi Nóng quá Không được Không để nó sốt tiếp tục như vậy Phải đến chỗ đại phu bốc thuốc thôi Cặp đệ Mẹ à, Đồ mang đủ rồi chứ Nhà tới sạch sẽ vô cùng có gì mang theo đâu Đều ở đây cả Nói con thông minh con thật sự rất ngu Con chỉ cần bảo vệ cho tốt bảo tiêu sống tam lục Bảo đảm sau này Con có một cuộc sống tốt Không chịu nghèo này nữa đâu Tốt nhất là vậy dạ, dạ. nhà đầu ngốc Mẹ nói con biết theo Trần Tâm Lục đi chuyến này Thì bạn ông trời đưa phiếu cơm dài hạn tới trước mặt con Phải xem tạo hóa của con Xem con có biết nắm vững không Con nắm vững thì có ích gì Tên mọt sách đó cũng chưa chắc thích con Con không nghe người ta nói sao Nam theo nữ cách một tọa núi Nữ theo nam cách một giây Muốn theo mẹ theo đi Con không theo đâu Con đừng cứng miệng nữa Tới lúc đó Trần tâm Lục thích cô nương khác Con tới chỗ của mẹ khóc Khóc tới trường thành cũng không có ai lo đâu nha Mẹ yên tâm Nhất định không có ngày đó Không có ngày đó à Con tự tin như vậy sao Trần Tam Lục cũng không thích người khác Trong lòng chỉ có con Không có cổ đừng có mơ Mẹ à Xin mẹ nói cái khác có được không Được rồi được rồi Nói chuyện chính đi Chừng nào con nói hắn biết Con là một cô nương Sao con phải nói cho hắn biết Con muốn hắn tự biết Con xem con kìa Ngồi cũng không ngồi đàng hoàng Trần Tam Lục mãi mãi không biết con là con gái Vậy đáng đời hắn Con nghe mẹ nói đi Mẹ đừng nói nữa Căn nhà này nói ít cũng đã mười mấy năm rồi ừ. Mẹ bỏ nó đi như vậy Không buồn chút nào sao Con Con Con nhà đầu thú này Con cũng không cho mẹ nói con Con lại giảm vào vết thương của mẹ Nói tới Thì mẹ liền nhớ tới Tên vô lương tâm Lôi tứ hải mà mẹ yêu mẹ thích Mẹ à Con đi xem thử châu dân về chưa Châu Dân Nếu còn không về nữa Tôi và mẹ tôi đi rồi Xem cô làm sao đây được cứu về rồi sao Đây không phải nhà mình Đây không phải chứng nhận định thân mà cha cho cao gia sao Không lẽ là nhà của sở nguyệt hả không lẽ Cao Phúc Soái đã tặng nó cho cụ Mình phải rời khỏi nơi dơ bẩn này Tiểu thư Tiểu thư Tiểu thư Tiểu ma qua Ta mệt quá Tiểu thư Chúng ta không thể nằm ở trên đường được Đợi quan binh đến đây thì chúng ta thảm rồi Ta đi hết nổi rồi Bên đó có xe ngựa Em đỡ cô qua đó nghỉ ngơi Nào Cẩn thận Sao mà thức dậy sớm vậy Mẹ vốn không có ngủ Nghĩ đến khi con đi Không biết chừng nào mới về Thì mẹ không ngủ được Mẹ Con không đi nữa Con không có cha cũng lớn như vậy Con có mẹ thì đủ rồi Nam tử hán đại trượng phu Sao có thể nói không nghĩ lời chứ Nhưng từ lúc đầu Tam Lục đã không muốn rời khỏi mẹ Hôm nay con không đi Ngày mai cũng sẽ đi Ngày mai con không đi Cũng sẽ có một ngày con đi Đứa con mãi mãi ở bên cạnh mẹ Thì mãi mãi không thể lớn khôn thành người Có thể mãi mãi ở bên cạnh mẹ làm con của mẹ Đây là phúc của Tam Lục Mẹ Tam Lục không muốn họ lưu Con là Trần Tam Lục Là con của mẹ Con khờ quá Con tên gì cũng là miếng thịt của mẹ Không Trần là họ của mẹ Tam Lục là ngày mẹ sinh con ra Tam Lục mãi mãi cũng không quên đây là ngày của mẹ đây là ngày còn quan trọng hơn mạng của Tam Lục Trên đời này không có cái tên nào Có thể thay thế sự quyết lục tương liên của mẹ và Tam Lục dạ. Mẹ dạ. Mẹ biết đó dạ, Tam Lục không có bản lĩnh gì lớn Con chỉ muốn ở lại bên cạnh mẹ Kiếm chút tiền Ăn cơm vui vẻ cả đời Sống cuộc sống vui vẻ cả đời nào con ngoan Mau đứng lên Cuối cùng mẹ vẫn phải đi Tới lúc đó con làm sao đây hả Không mẹ Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ Con khờ quá Nếu con như vậy Mẹ thật lòng không nhắm mắt Mẹ hy vọng con tự cường tự lập Có thể độc lập Vậy cũng phải dẫn theo mẹ Được Đợi con có thành tựu Mẹ sẽ đi theo con Con đi đâu thì mẹ đi đó dạ. Mẹ đừng nói nữa dạ. Con còn nói như vậy Chính là cái ý chọc giận mẹ dạ. Được Con nghe lời của mẹ Nhưng mà Trên đường Con sẽ viết thư cho mẹ Báo cáo hành tung của con Ngoài ra Con còn phải nghe lời của La Thúc Thúc từ nhỏ mẹ đã chiều chuộng con Tới bên ngoài không được gây mâu thuẫn với người khác Ngoài ra Gặp được cha con Phải có lễ mạo Thật ra Người sai Cũng không phải ông ấy 我从第一眼见就被你吸引。 上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？那的无半点差别。楚玉，从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做。 还有好多话没有说，吉玉。吉玉，福山，我求求你，不要这样子惩罚我了，好吗？玉念，对不起。你给我挺住，福山。这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师父。朱越，我什么都没有。陈三六，我只喜欢你。 我也要你啊，也喜欢我。哇，不得了了！大嫂，花生啊，是要早生贵子。老天爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。祝月大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。